nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đó là bản lề cửa dành cho cửa nhôm xin khoa hay còn gọi là bản lề 4D đồng ở hộp sản phẩm bản lề 4D sản phẩm bao gồm bao gồm cho chúng ta thanh nhôm để bắt bản lề và bốn con vít để tiếp đến là bản lề bản lề dành cho cửa nhôm sinh pha day. kèm theo bản lề cửa sinh pha tấm đỏ có ray bên này cũng có ray tàu lục bạn cần phải có một cây lục giác để mình xin đo kích thước của cái bản lề tiên là chiều dài của bản lề chiều dài bản lề là 15 cm bề rộng của mặt bản lề 3,2 cm của mặt nhỏ của bạn là là 5,8 5,8 cm bề rộng là 4 cm vào cả cố là 6 cm cốt bản lề có đường kính là 20 cm 2 cm đây có thêm một uh, lục giác nhỏ bạn có thể vặn để chỉnh bản lề toàn bộ bản lề được sơn màu đen tĩnh điện và có thêm hai vòng đệm bằng đồng đề 6 cm chiều rộng là 19 1,9 cm chiều dài của tấm đệm lớn là 15 cm. Bề rộng là 2,5 cm. để biết để biết thêm nhiều thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ để xem trực tiếp cụ thể sản phẩm và còn nhiều sản phẩm khác bạn cần biết những thông tin gì bạn có thể comment phía dưới hoặc để lại bình luận nếu bạn thấy video này bổ ích bạn có thể like hoặc share và hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục nhận những ờ, video giới thiệu sản phẩm mới nữa cảm ơn các bạn đã xem ờ, video này